giờ thì mới update một đống skin Một đống súng luôn Nhưng mà bây giờ mình vẫn chưa quay nữa Nè mấy bạn nhìn thử đi Bây giờ mình còn có đúng 5 kim cương luôn nè Làm sao có thể đủ tiền để quay đây Ước gì bây giờ có ai đó gọi là cho tôi kim cương để tôi quay Trời đất ơi buồn quá nhưng mà nhưng mà thôi không sao dù sao ngày hôm nay mình cũng không quay được kim cương thì bây giờ mình vô mình chơi tử chiến đi nha ơ nhưng mà khoan tính ra nếu mà chơi tự chiến bình thường á thì sẽ rất là chán luôn á ê từ từ để tôi hỏi coi có ai online không ờ u uh, có hrt gaming nè ui ui có có ti nè có có có có ti nè mọi người ơi mình sẽ gửi ti alo ti ơi ơi xin chào ui làm gì đây ôi trời ơi ồ oh, có ak rồng xanh luôn bừng rồ vậy vừa mượn được vừa vừa mượn được cái bắn gà quá trời ơi chả ai gánh vào người ta bắn cho toàn chết không à ủa anh gọi là có tiền mua súng quay skin vậy mà lại bắn gà Ừ làm màu thôi khổ lắm Trời bởi vậy mấy bạn thấy không thiệt tình luôn á Mấy người mà gọi là chơi bà gồ như À lộn mấy người mà gọi là chơi núp như ti á Thì lúc nào cũng sử dụng skin xịn á Còn như em nè anh nhìn em nè thấy không Nhìn em phèn quá trời phèn không Nhưng mà yên tâm đi Vô đây để em gánh tự chiến cho Bây giờ á em sẽ hướng dẫn anh chơi tự chiến một cách bờ rồ nhất chơi không được được được được vô vô vô vô vô vô, vô. ok vô các bạn ơi ok hôm nay gọi là nhân dịp gọi là có ti gaming gọi là đang online mình sẽ gũ ti vô để gọi là gánh ti trong gọi là trận tử chiến này nha còn à, nếu mà thua thì thôi không sao ơi ừ. nếu mà thua thì thôi rồi ok vô nè sao mất gì đâu mà anh để... ủa mà bây giờ hồi xưa giờ anh có bây giờ chơi tử chiến này chưa Chứ ờ, nói chung chơi vào vào toàn bị ăn hành à có sao dám chơi đâu, toàn đi bắn bớt thôi. Chưa bây giờ chơi tự chiến á. Ủa chứ hôm bữa giờ anh chơi Free Fire là anh chơi gì? Thì đi bắn máy. Cậy. đi bắn máy thiệt luôn ơi bắn máy bắn máy cho dễ rồi cho thể hiện đẳng cấp rồi khen mình phải sướng chứ trời đi bắn máy làm sao mà lên trình được bây giờ anh phải gọi là mình nghe mình không biết như thế nào nhưng mà mình nghe gọi là các uh, gọi là những người đi trước người ta nói rằng chơi bờ free fire muốn chơi bờ rò là chúng ta phải gọi là tập chơi tự chiến mọi người à. mà tự chiến kiếm ôi ôi cái bắn kìa ra hộ đi ôi đồng đội người anh em mày mày mày mày hả mày yếu rồi yếu rồi yếu, yếu rồi, rồi. Ờ, đóng rồi đóng rồi đóng rồi đóng rồi Trừ 99 rồi. Lên. Ồ, đây đây đây đây đây đây, có một thằng ở đây. Ấy da, ấy da. Rồi yếu luôn, yếu luôn, yếu luôn. Hay quá cay ơi. Trời ơi. Bắn cái này. Ôi, coi chừng, coi chừng, coi chừng, coi chừng, tụi nó mạnh lắm á. Trời ơi. Ai, ấy da, tay ơi. À, cái ơi, ơi, cái hộp Ừ. Hay quá anh ơi. Hay quá anh ơi. Trời ơi. Ui. Trời ơi, bắn lạng quạng trúng mắt cá chân nó luôn ạ. À. Hay quá anh ơi. Trời, mày bắn tao hả mày? bằng Ê, còn tim nó có Ê, còn tim còn, còn, còn, còn, còn, từ từ em hồi máu đã hồi máu đã ừ hồi máu đi ui headshot luôn kìa em vừa mới gọi là có cú headshot rồi tí được được được ngon ngon ui thắng rồi à ui Ê, dễ hình đấy như, hình như là còn một đứa nữa còn một đứa nữa đây này nó đây này trừ 199 rồi còn một máu thôi kìa kìa kìa mày hay quá hay Trời ơi Trời ôi em thấy anh là tính ra kỹ năng anh chơi cũng bà rồ phết á Hi khoan anh có giấu nghề không vậy có giấu nghề không không toàn bắn vào mắt cá chân với cả bắn vào sợi tóc nữa mà ờ à, à, đừng đừng đừng giấu nghề nha ba đừng giấu nghề nha người giấu nghề đâu trời em đang lao là thể hiện với lại mấy bạn đang xem video này là em là một bờ ấy nên là anh đừng có giấu nghề nha giấu nghề là tí nữa em nhục lắm á <laughs> ok mọi người ơi và bây giờ chúng ta đến với trận thứ hai trận đầu tiên thì chúng ta đã gọi là thắng xuất sắc rồi bây giờ chúng ta đến với trận thứ hai đấy ơi cái map này cực kỳ khó chịu luôn á thề với mọi người luôn là mình cực kỳ ghét chơi cái map này luôn á đi anh ơi đi anh ừ, ơi nó, đi đi đi đi nó nó nó nhiều cái chỗ nấp quá Ui ôi ôi em thấy rồi, à. có thằng à, này thấy rồi à, thấy rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi ra đi anh em mình ra đây đây đây đây, đây, đây. vài viên đạn wow, nó bị thằng quốc dài bơm keo ấy mày hả mày Ê, có thằng chui trong container thì phải này mày này ơ đâu nó đâu rồi hai thằng rồi hai thằng chết rồi hai thằng chết rồi còn thêm hai đứa nữa hai đứa nữa đâu rồi no no no no, hay quá Ui, rồi chết mình luôn hay quá ô ui rồi thắng luôn rồi dễ thế trời ơi máy rồi Ủa, game dễ vậy Bọn mình đang gọi là chơi tự chiến sát hạn luôn á mọi người Nhưng mà game dễ phải nồi thề luôn ấy Ok bây giờ mình sẽ còn dư 600 Mình sẽ mua hai cái bông keo nha à. Này ai đấy khẩu súng xịn nha Ui, ui xịn nha Ui, trời ui súng xịn nha Ôi tính ra sao anh nhiều skin quá vậy Nhiều skin súng quá vậy ơi. Nhà không có gì ngoài điều kiện Nhà không có gì ngoài điều kiện Chỉ có gì gọi là chơi đúng nước rồi. thôi <laughs> <laughs> còn mình nhà có mỗi hai thứ điều kiện thôi còn mình bây giờ thì mình gọi là không có điều kiện để quay súng luôn nè mọi người trời sắp tới còn ra mắt gọi là skin skyler cái thứ đó mà tôi không có kim cương để tôi quay nè mà không sao trời, trời, ông đừng mồm điều đi ông cái gì mà mồm điêu không có tiền thiệt mà Đây da. vừa thấy khẩu skin súng xong mình bảo không có skin này là skin ờ, miễn phí của ờ, cr 7 cái này là skin miễn phí mà thiệt ui miễn phí luôn à ờ skin này skin wow. miễn phí đợt ra ra mắt ờ, nhân vật cr 7 á ủa anh không nhận hả à? Không có biết đến đâu Vãi ui tụi trên nóc nhà Trừ trăm chín chín thôi nha Trừ trăm chín chín luôn rồi Ôi tụi nó trên nóc nhà nhiều quá mấy bạn ơi Tụi nó trốn ở trong mấy cái uh, gọi là cửa này nè Đó đó đó mấy bạn thấy không Nó chạy qua nữa kìa Ôi đồng đội Hay quá các đồng đội của tôi ơi Đâu rồi còn Dễ vậy Còn ba đứa nữa Còn ba đứa nữa Game này dễ quá mọi người ơi thời game này dễ vào đây Ôi trốn trong nhà nè hai đứa trời ơi đấy còn một thằng trên nóc này rồi ok win rồi ôi ui, tôi game dễ đó đi trời ơi game dễ quá ủa sao game Thôi. dễ bây giờ thề với mọi người game dễ phải nồi luôn đấy ok bây giờ là tới trận uh, gọi là cuối cùng rồi mình đã có đủ tiền để cầm hai cây vector rồi mình uh, gọi là rất là thích sử dụng vector luôn đấy À trong bài rap sắp tới của Hero Team á Thì mình trong cái lyric của mình có cây Vector mọi người à <laughs> Ôi mà anh có biết gọi là sắp tới Hero Team mình có gọi là ra mắt MV gì không? Có, trời ơi, biết chứ rồi <laughs> Anh đừng làm một ok quên, quên ra ở đấy mà Sắp tới thì... Ôi trời trời trời Mình chưa kịp nói nữa, tụi nó chạy một đống luôn kìa Sắp tới vào ngày 14 tháng 2 ấy, thì Hero Team sẽ gọi là ra mắt một MV cực kỳ gọi là bá đạo luôn Nhưng mà trong đó sẽ có sự góp mặt của T-Gaming nữa nha mọi người nha Bây giờ á, mình chơi cái map này á Mình... À, mình thấy nó rồi Mày đang mất dịch nó vừa mới chạy ra ngoài à mình chơi cái map này mình rất là hay leo lên cầu thang luôn ủa đâu rồi nó chưa rồi nhét mấy viên đạn vào mông đó ui trời <laughs> hay first blood kìa kìa trước mặt rồi trước mặt trước mặt trước mặt trước mặt ui mình ks giỏi quá đồng đội làm hết đồng đội ơi cố lên đồng đội ơi cố lên đồng đội ơi gần quy rồi ở à, đây định cứu đồng cây. đội nè định... cảm ơn cây cái gì vậy là KS của em nữa hả hay quá ngon quá ơi ngon đâu quá rồi hai người ngon quá còn một đứa nữa còn một đứa nữa là nè anh tránh Đã. ra tránh ra đâu đâu hay quá Ui trời ơi vui à ghê không anh ghê không Uầy, có khi làm trên trận nữa đi bánh ừ, cuốn quá làm, trời làm cay. trận nữa anh ơi ôi em ờ, lên bạc hai rồi lên em mới lên bạc Uầy. em mới lên bạc Uầy, anh nên anh nên đồng đồng luôn này ui <laughs> à, em mới có bạc, em mới có bạc hai à ừ, mình cũng bạc hai luôn ôi đậu xanh tính là tiên binh tới 6 điểm luôn nè tiên binh <laughs> ủa thế quái nào ti ti lại giết được 6 mạng mọi người what the hell trời ơi ks là ngày giấu nghề rồi giấu nghề rồi giấu nghề đúng không Thôi giấu đi, thời giấu Yo, gì okay, đâu Nói vô thêm trận quá. Vô thêm trận nữa nha mọi người Trận hồi nãy thì mình không biết như thế nào Nhưng mà mình thì đang nghi ngờ Gọi là Ti đang giấu nghề Mà gọi là giả bộ nước thôi Nhưng mà Ti bảo với mình rằng là Đó chỉ là những cái mạng KS Thì nếu mà bạn nào tin là Ti chơi rồ Thì các bạn đừng quên để lại số 1 bên dưới nha Thôi ok, bây giờ chúng ta không có gọi là thời gian để bàn về chuyện cũ đâu Tiếp tục nào anh ơi Dạ yeah. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cầm một khẩu lục tên là gì đó mình cũng không biết nữa. Sao? À đây, tưởng team mình có ba người. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Ui, có em gái tên Tuyết này. Ui, Ôi, trời ơi. em gái tên Tuyết này, từ từ bật mic lên. Bạn Tuyết ơi, Chào em. bạn Tuyết, không ơi. quan tâm. <laughs> Ok và bạn đó không quan tâm mình nghĩ là bạn đó tắt mic luôn rồi. Ok, mình sẽ tắt mic ờ, mình sẽ tắt mic của của ừ. game luôn. Mất công là tôi bình luận làm ồn mấy bạn đó nữa. Ok ok, mình thấy nó. rồi. Đây đây là trước mặt, trước mặt, trước mặt ai chúng nó đấm này cứu giới đây ô ô where you where cứu. you đây đang sau mông này ui chúng nó đông đợi, quá em, chúng thằng kia nó em thấy nó ôi đông lắm anh ơi ôi đông đông đông đông đông đông đông đông lắm ấy hay hay quá cay ơi đâu rồi phải nãy hình như mạng đó của mình cũng vừa mới bị KS hay sao ấy còn một đứa nữa còn một đứa nữa nó đang trốn ở trong nhà đây nè mình thấy nó rồi trốn ở đâu vậy em trai trốn đâu, đâu vậy trốn đâu vậy đây đây, đây trốn lại Đấy. trốn lại rồi, ơi trốn nó đứng trong đó nó hồi máu mọi người nó đứng ở trong đó nó hồi <laughs> máu nhưng mà nó không biết được là mình đã gọi là lén lút theo dõi nó ok và bây giờ chúng ta sẽ đến với uh, mb 5 đi mình đáng lẽ là mình định mua Vector nhưng mà mình mua MB5 bởi vì là MB5 của mình có skin mọi người. Không phải là tôi không có skin đâu nha, nhưng mà skin súng của tôi là toàn <laughs> gọi là skin sử dụng ngày bây giờ hết hạn mất tiêu rồi. hết hạn mất tiêu. Rồi. <laughs> mình mua skin trả góp không mà cho nên là mình có hình như là có cái cây này với lại là một cái cây ờ, cá mập gì đó mình quên tên rồi mình có hai cây vĩnh viễn thôi nhưng mà à, hai à, cây vĩnh vàng à đúng rồi cá mập vàng nhưng mà hai cây vĩnh viễn thì có một cây được tặng <laughs> được tặng ok ok ok cái map này chúng ta sẽ đứng ở trên ờ, nóc nhà nè đó bây giờ anh phải đứng ở trên này anh cam tụi nó kìa kìa mình thấy nó kìa ơ à, đồng đội của mình ê người anh em không Anh em đã ra đi tìm được cứu nước rồi Mày hả mày Mày hả mày Ấy Trời Ui ơi Giết sạch hết Rồi ôi Cài là ba mạng luôn ghê vậy Trời bình thường mà Trời chuyện bình thường thôi Ấy <laughs> hợp lý đấy Đúng tìm được đồng đội chiến hữu đi bắn bốt, bốt máy rồi cái, ủa, cái gì cái gì đồng hồ đi, đi, đi bắn bốt máy Ờ à, thì đi bắn máy Cái này là mình đang bắn với người thật đó Cái này là mình đang bắn ừ. với người thật đấy nhưng mà bắn với máy nó đẳng cấp hơn mà nó với máy khó hơn ờ ờ ờ ờ ok ok ông mình đang chơi người thật mà cứ đòi chơi với máy mình phải chơi với người thật mình mới lên tay được phải không đó chính là lý do bởi vì sao mà anh cứ luôn nấp anh thấy không anh ti quậy chúng nó đi đừng chạy đây chết đây không không mình chơi là mình tấn công hẳn luôn mình chơi liều luôn mình đi trốn đây mình chơi liều luôn mọi người à còn chết hay không thì mình không biết Thôi, bài bài Ôi, cài à, ờ, ê, Mình thấy cái bơm keo em tiêu ấy da à, ờ, Ngồi cứu được cai rồi, không sao Ui giời ơi, có anh ở đây không, rồi có, có, có bạn Tuyết, có bạn Tuyết cứu được rồi Cảm ơn Tuyết nha, cảm ơn ừ. Tuyết, cảm ơn Tuyết nha Ok, các bạn Tuyết cứu rồi Mày bắn tao mày, bắn tao nè Bên này, bên này, bên này, bên này còn một này Ô, oh, bơm keo MTB luôn nè mọi người Wow, bạn này ừ. có bơm keo MTB luôn nè Ok, mình thấy rồi trước tiên thì mình cần phải hồi máu đã hồi máu đây, đây đây bên này bên này hồi máu hồi máu quay quay quay quay quay quay quay a minute quay a minute em hồi máu xong qua liền này đó rồi ok đi thằng let's go còn mấy đứa ta còn mấy đứa nhờ tí ơi trời ơi tí chịu rồi I'm không, coming nói... kìa bắn nó đi yếu lắm rồi <laughs> trời ơi mù mắt mù mắt tuyết ơi <laughs> cứu ơi tuyết ơi tuyết ơi cứu cứu cứu cứu tuyết ơi tuyết ơi nhanh lên nhanh lên tuyết ơi tuyết ơi ăn sự cố lên cài lên lên lên lên tuyết ơi lên lên tuyết ơi no anh ơi cái tuyết không cứu rồi không cứu được cố lên okay, làm okay. máu đi hồi máu đi okay, okay. hết máu rồi anh ơi à đây còn hai bình máu mình còn mình mình, mình, mình, mình, mình, mình, từ từ từ em em phải lên chỗ cao nhất em phải lên chỗ cao nhất Ừ, cố lên cài chăm sự ok ok tin tin tưởng đi tin tưởng em nhắn này nè tin tưởng em nhắn này nè không sao mọi người à chúng ta cố gắng lên bò bò nó gọi là còn có chút xíu à mình có nên đi xuống không nhỉ xuống bắn nó đi ấy nó sao bom keo em tp này, này à, không bạn tuyết em tuyết ui tuyết giàu đấy kia tuyết đang bị bắn Ờ, đậu xanh, mình rớt xuống cây cột luôn rồi hay, hay em tuyết ơi trời ơi em tuyết ơi được em gái xinh gánh rồi trời ơi được gái xinh gánh được gái xinh gánh rồi trời đất ơi này nhưng mà mình đã biết mặt bạn ấy xinh không nhỉ um, chơi game ừ, giỏi như thế này thì mình nghĩ là bạn ấy ừ. xinh rồi mình ừ, cứ mình cứ chờ rằng là bạn ấy xinh đi trời ơi ừ. à, em, à, em tưởng đâu là em vô đây em sẽ bờ rồ lắm nhưng mà cuối cùng bạn tuyết lại là bạn gánh thêm anh à tuyết lại là bạn gánh tim trời đất ơi thôi làm sao chúng các bạn ơi chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng lên nào trận cuối cùng rồi trận cuối cùng này chúng ta phải thắng nếu mà chúng ta bị lật kèo nữa là chúng ta sẽ gọi là rất là mất thời gian luôn ấy bởi vì là đội địch đã mạnh lên ui cái gì vậy? cái gì mà mới vô xả súng điên cuồng ấy à dọa thôi à gọi là tuyệt chiêu chơi giờ à mình thấy nó rồi chết rồi mấy bạn ơi mình chơi ngu rồi đậu xanh vừa mới ra tự nhiên tự nhiên mình đi thẳng chia cái mình mất một đống máu luôn rồi ok cố lên nào ui ui nổ bom, nổ bom keo nổ bom keo nổ bom keo chạy chạy chạy qua trái chạy qua trái ơ à, tuyết đi à, rồi tuyết trời ơi tuyết đi rồi <laughs> trời ơi tuyết ơi tuyết đi rồi có đứa trên này à mình nghĩ là có đứa trên này mọi người đấy có đứa trên này mà ấy da ấy da ui nó chơi sọt luôn ui căng hẳn quá căng hẳn quá căng hẳn quá tôi không dám lê luôn đấy ấy da trời đất ơi nó chơi sông ngân thiệt trời ơi tí ơi trời ơi mình chơi ngu phải đời mọi người ạ đúng rồi không sao anh ơi hay quá hay quá nó trong đây, nó trong cái nhà mà nãy nó giết em á nó em nó giết em với tuyết ừ đúng rồi nó trong cái nhà đó đó đây à? chừng chừng nó cầm sụt cưng á để đây đứng đây ờ, khởi động khớp cổ tay đã đó đó đó đó đó đó anh thấy cái xác em chưa anh thấy cái xác ừ. kì kì kì kì kì kì kì kì kì có lên có lên có lên ai ôi bắn vậy? rồi <laughs> mù mắt người xem rồi mù mắt rồi mù mắt rồi. <laughs> mù mắt người xem thật sự các bạn à cố gắng lên cố gắng lên ơ à, cây cây cái gì vậy <laughs> cái gì vậy hết súng rồi cứu với bạn quân ơi chăm sự nhà bạn quân Ủa, bây giờ là còn hai người thôi đúng không còn quân với tên kia thôi đúng không ta ừ, thôi nhả nhả nhả thôi đây để để bảo bạn này nhả này ôi trời nhìn nhìn phong thái chơi là thấy chuyên nghiệp á mọi người nhưng mà không biết là có thắng được hay không đây bo gần vô rồi bo gần vô rồi chắc chắn à bo hay quá Ui à Bo gần vô rồi là chắc chắn là cái thằng kia nó phải nhảy xuống Cho nên là bạn này không thèm vô nhà luôn Wow ôi anh ơi em lên bạc hai rồi anh ơi em lên bạc hai rồi anh ơi Ui, nhưng cũng bạc hai rồi này, sắp lên bạc ba rồi. Ủa hay quái nào Ti lại xấu kêu mà mình hay kêu ta. Ờ. rồi, Ti giấu nghề rồi, Ti giấu nghề rồi. Trời đất ơi. Ok mọi người ơi, thì có lẽ là video của mình sẽ phải kết thúc tại đây thôi và nếu mà bạn nào yêu thích mình với lại gọi là Ti Gaming, gọi là chơi cùng với nhau thì các bạn đừng quên gọi là giúp cho video này của mình đạt được 5000 like nha. Còn bây giờ thì có lẽ rồi tôi sẽ phải kết thúc video tại đây thôi. Có lẽ là Kitty là bạn rồi mọi người à Mình đã nhầm rồi Ok xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo Goodbye Bye bye